Xin mến chào quý cô bác, cảm ơn quý cô bác đã chọn kênh Sức khỏe cuộc sống. Hôm nay kênh Sức khỏe cuộc sống xin gửi đến quý cô bác những cảnh báo về đột quỵ và ung thư nếu cô bác làm những việc sau 9 giờ tối hàng ngày. Cô bác thân mến, buổi tối là khoảng thời gian chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mỗi khi về tới nhà, nhiều người lại tranh thủ thời gian này để làm rất nhiều việc khác nhau. Một số thói quen mà cô bác đang nghĩ rằng chúng rất tốt nhưng lại có thể làm cho cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi bề ngoài và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe đấy ạ. À. Dưới đây là những thói quen cô bác tuyệt đối tránh làm sau 9 giờ tối để có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu cô bác còn tiếp tục duy trì các thói quen vô cùng tai hại này thì sớm muộn sức khỏe cũng sụt giảm, nhan sắc sẽ tàn phai, thậm chí gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe trí não và tim mạch. Vậy đó là những thói quen nào? Chúng gây hại cho sức khỏe ra sao? Xin mời cô bác cùng theo dõi để tránh rước họa vào thân. Thói quen đầu tiên mà bất cứ ai cũng nên bỏ, đó là tắm sau 21 giờ. Nhiều người do làm việc về muộn nên việc đi tắm sau 21 giờ là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, có nhiều cô bác còn coi việc tắm khuya như một thói quen không thể nào bỏ được. Cô bác cho rằng tắm khuya sẽ làm cho mình sảng khoái hơn, đồng thời cũng giúp mình được thông thoáng nên dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Thế nhưng trên thực tế thì việc tắm khuya sẽ chỉ làm cho sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng xấu đi mà thôi. Cô bác cứ hiểu nôm na như thế này. Vào buổi tối mang tính âm thì nhiệt độ, không khí giảm xuống nên tắm đêm sẽ không có lợi, thậm chí gây tổn hại cho sức khỏe. Nếu cô bác tắm thì nước nóng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, gây ức chế việc tiết ra hormone gây buồn ngủ. Nghiêm trọng hơn, việc tắm đêm sau 9 giờ tối còn gây ra nhiều bệnh khác nhau Nhẹ là đau đầu, mỏi cổ, vai gáy, đau tay chân, tay chân cử động khó. Trường hợp nặng có thể là những chứng bệnh nguy hiểm gây tai biến, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Người trẻ tuổi tắm đêm sẽ khiến mạch máu bị co lại, nhất là khi tắm nước lạnh, khiến việc lưu thông máu khó khăn, từ đó dễ gây ra đau đầu, đau mỏi vai gáy, lâu dần sẽ thành bệnh đau đầu kinh niên. Người cao tuổi có đặc điểm sinh lý như mạch máu bị co lại, lòng mạch máu bị sơ vữa, khiến cho máu bị cô đặc và có độ quánh cao hơn người trẻ nên thường gặp chứng huyết áp cao. Nếu tắm vào các thời điểm đêm muộn, tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở cả người già và người trẻ đều tăng lên rất cao. Chính vì vậy, dù bận rộn tới mức nào thì cô bác cũng không nên duy trì thói quen tắm muộn, trảo trước bệnh vào người. Hối không kịp, cô bác nhé! Thói quen thứ hai đó là uống trà, cà phê sau 21 giờ dễ gây mất ngủ liên miên, da dẻ thâm sạm. Trà và cà phê hiện nay đã và đang là một loại thức uống cực kỳ được yêu thích của hàng triệu người, nhất là đối với những người trẻ. Theo một nghiên cứu cho thấy, cà phê không chỉ giúp chúng ta tỉnh táo mà còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, sỏi thận, ung thư gan, trầm cảm. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy cà phê còn làm giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, nếu uống trà hay cà phê sau 9 giờ tối thì lại là chuyện hoàn toàn khác, bởi nó có thể gây hại đến sức khỏe rất nghiêm trọng. Cũng tương tự như nước, trà và cà phê cũng như các loại đồ uống có chứa nhiều caffeine khác, nếu sử dụng sau 9 giờ tối sẽ khiến cô bác trằn trọc, bồn chồn và khó vào giấc hơn. Nếu như cô bác muốn tìm đến một thức uống nào đó để ngăn cơn buồn ngủ, giải quyết nốt công việc thì cũng nên hết sức hạn chế uống cà phê vì lâu ngày nó sẽ khiến hệ thần kinh của bạn bị suy giảm, làm trí nhớ giảm sút, cơ thể mệt mỏi và tinh thần rất dễ bị căng thẳng. Hãy thử uống một chút trà đặc trước 9 giờ tối để tinh thần minh mẫn hơn và cố gắng thu xếp công việc xong xuôi sớm để có thể ngủ đúng giờ giấc, đảm bảo sức khỏe của bác nhé. Thói quen tiếp theo cấm làm sau 9 giờ tối nếu không muốn béo phì, mỡ máu, ung thư, đó chính là thường xuyên ăn khuya. Mặc dù biết rằng ăn khuya là không tốt cho sức khỏe, thế nhưng cô bác có đồng ý với tôi là việc ăn khuya vẫn có một sức hấp dẫn không thể nào chối từ, có đúng không nào? Nhiều người bạn của tôi còn chia sẻ rằng họ luôn muốn ăn càng muộn càng tốt vì ăn no xong là sẽ dễ ngủ hơn. ấy thế nhưng, thực tế nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng Thói quen ăn khuya nên từ bỏ càng sớm càng tốt cô bác nhé. Vì việc thường xuyên ăn khuya chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho cô bác tăng cân, béo phì và tích mỡ rất nhanh. Hơn thế nữa, việc ăn khuya sẽ làm tăng hoạt động của dạ dày vào ban đêm, sẽ làm cho dạ dày phải hoạt động liên tục ngay trong khi ngủ. Hơn thế nữa, nếu cô bác ăn đêm liên tục, thậm chí còn gây rối loạn nhịp sinh học và khiến cho cô bác bị trằn trọc, mất ngủ giữa chừng Đồng thời, việc chúng ta ăn khuya rất dễ dẫn tới chứng trào ngược dạ dày, đau tức ngực, chứng bụng và lâu ngày có thể dẫn đến nhiều vấn đề biến chứng khác có hại cho sức khỏe. Như vậy, việc ăn tối hợp lý nhất là trước 7 giờ tối cô bác nhé. Thói quen thứ tư đó là xem phim. Mọi người đều biết rằng thời gian ngủ tốt nhất là vào lúc 9 đến 11 giờ. Tuy nhiên, nếu sau 9 giờ bạn vẫn còn xem phim hành động, thậm chí là phim kinh dị Điều này khiến cho trạng thái của lớp vỏ não tương đối hưng phấn, không có lợi đối với việc tạo giấc ngủ tự nhiên. Vì vậy, tốt nhất nên tránh quá hưng phấn sau 9 giờ tối, cũng đừng làm những hoạt động sôi nổi làm kích thích vỏ não như hát karaoke, đánh bài. Nếu không, điểm hưng phấn của não không thể ngừng lại kịp thời, sẽ dẫn đến khó ngủ hoặc liên tục nằm mơ vào ban đêm, rất hại cho não và sự phát triển trí thông minh ở trẻ đồng thời ngày hôm sau thức dậy sẽ cảm thấy mơ màng, không tỉnh táo. Trong y học cổ truyền, tâm ngủ trước rồi mới đến mắt. Điều này cũng có nghĩa là hãy để tâm của bạn tỉnh lại trước, đi vào trạng thái ngủ, sau đó mới nhắm mắt lại và ngủ. Như vậy thì mới có thể đảm bảo một giấc ngủ sâu. Thói quen cuối cùng mà tôi thấy cũng có rất nhiều cô bác, đặc biệt là các chị em phụ nữ hay mắc phải, đó là mặc đồ quá chật. Buổi tối là lúc cơ thể được thả lỏng và thư giãn để tạo tiền đề cho một giấc ngủ ngon, dễ chịu. Tuy nhiên, sẽ là một cơn ác mộng nếu bạn lựa chọn những bộ đồ bó sát, chật chội để đi ngủ. Việc mặc quần áo bó, chật khiến cơ thể bị gò bó lại, dễ sinh ra nhiệt và ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình lưu thông của máu, gây đau nhức cơ thể, cản trở hệ hô hấp của chúng ta trong suốt cả đêm. Không những thế, việc mặc quần áo bó chật còn khiến làn da của chúng ta không thể lưu thông như bình thường được, dẫn đến kích ứng da, thậm chí nhiễm trùng và mồ hôi không thoát được ra ngoài. Vì vậy mà một trong những tiêu chí quan trọng nhất để có một giấc ngủ ngon chính là phải mặc quần áo thật rộng rãi, thoải mái để máu dễ dàng lưu thông hơn nhé. Thưa cô bác, bàn chân là nơi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất hàng ngày – Thông qua da bàn chân thì các độc tố và vi khuẩn có thể tấn công cơ thể. Nó còn được ví như trái tim thứ hai của con người. Nên việc giữ ấm và chăm sóc bàn chân đúng cách cũng là một điều đáng quan tâm. Sở dĩ chúng ta chọn 9 giờ tối là khoảng thời gian để ngâm chân bằng nước muối vì đó là thời điểm khí và huyết của kinh mạch thận tương đối yếu. Ngâm chân vào thời điểm này sẽ giúp nhiệt lượng cơ thể tăng lên, huyết quản nở ra, có lợi trong việc thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Nhiều cô bác chắc chắn đã từng nghe nói đến phương pháp ngâm chân bằng nước muối này là liệu pháp thư giãn và chăm sóc đôi bàn chân tốt nhất có đúng không ạ? Thế nhưng, ngoài công dụng của nó ra, việc ngâm chân nước muối này còn có thể chữa được rất nhiều bệnh và cụ thể năm lợi ích như sau. Lợi ích đầu tiên, giảm các triệu chứng gây khó ngủ, mất ngủ, giúp đặt lưng xuống là ngủ sâu tới sáng. Tuổi tác càng cao lên thì chúng ta rất dễ suy nghĩ, lo âu nhiều hơn. Nhất là những cô bác ngoài 50 thì tình trạng hay bị trằn trọc, thao thức hoặc đôi khi chỉ cần thay đổi thời tiết, trái gió trở trời chút thôi là đã rất khó ngủ, mất ngủ rồi. Và để giúp cơ thể có thể ngủ ngon hơn, không ít cô bác ở đây đã phải tìm đến các loại thuốc ngủ, thuốc an thần. Mặc dù đúng là những loại thuốc này sẽ giúp chúng ta cảm thấy buồn ngủ hơn, nhưng nếu quá lệ thuộc vào nó thì sẽ rất hại cho sức khỏe, gây mệt mỏi, kiệt quệ về tinh thần. Do đó, cô bác hãy tập thói quen sử dụng nước muối ấm để ngâm chân đều đặn vào mỗi buổi tối sẽ dễ dàng có được một giấc ngủ tốt hơn, ngủ sâu, ngủ ngon một cách tự nhiên mà lại rẻ tiền, an toàn và vô cùng lành tính đối với sức khỏe. Để nói cụ thể hơn về phương pháp này, thì khi muối hòa tan trong nước ấm sẽ kích thích những đầu mút thần kinh ở bàn chân. Do đó, khi ngâm chân, việc xoa bóp chân nhẹ nhàng có tác động tích cực đến hệ thần kinh, đẩy nhanh quá trình kích thích tuần hoàn máu, điều hòa khí huyết và cải thiện giúp cân bằng cơ thể, từ đó cải thiện giấc ngủ, tạo nên giấc ngủ ngon và sâu hơn. Lợi ích thứ hai, tăng cường bổ thận, chống lão hóa. Việc ngâm chân bằng nước muối ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến cho các thành phần hoạt chất trong nước muối thẩm thấu vào bộ phận thận và nội tạng, mang đến hiệu quả bổ thận tối ưu. Bên cạnh đó, khi ngâm chân bằng nước muối còn có thể loại bỏ khí lạnh, tốt hơn nếu bạn cho thêm những viên đá sỏi để ngâm chân, sẽ thúc đẩy làm tăng hiệu quả cho giấc ngủ và kháng lão, điều trị cảm lạnh. Lợi ích thứ ba, giúp hạ hỏa và nâng cao sức đề kháng, tăng cường thể chất có lẽ điều này ít cô bác nào từng nghe đến, thế nhưng trong các hạt muối nhỏ li ti có chứa rất nhiều các hoạt chất có chức năng hạ nhiệt, làm mát máu, đào thải độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thể bằng tuyến mồ hôi đấy cô bác ạ. À. Đặc biệt là đối với cô bác nào dễ bị nóng trong, bốc hỏa thì hoàn toàn có thể dùng liệu pháp ngâm chân nước muối này để làm dịu cơ thể, giải tỏa tâm trạng một cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Lợi ích thứ tư, khử mùi hôi, loại bỏ tế bào chết. Muối có tính năng sát khuẩn, do đó dùng dung dịch nước muối ngâm chân cũng mang lại tác dụng tương tự. Hơn nữa, khi ngâm chân bằng nước muối, sức nóng của nước cùng các thành phần trong nước có tác dụng tẩy tế bào chết rất tốt. Hơn thế nữa, đó là cách đơn giản, hiệu quả nhất giúp bạn đối phó với mùi hôi chân. Ngoài những công dụng tuyệt vời trong chữa bệnh, làm đẹp hay nấu ăn, thì muối còn là một trong những mẹo làm sạch gian bếp đổi kiến dáng rất hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cuối cùng chúng tôi hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Và nếu bạn thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ bên dưới để lan tỏa đến với những người thân yêu, những người mà bạn quan tâm, những người mà bạn biết rằng họ cần đến những thông tin này. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập của chương trình.